mùa xuân có anh như chưa bắt đầu và cơn gió như khiến anh mà lấy cùng nhanh hóa ra anh vội xa khóa theo tia nắng chiều che cho vai em trên cánh đồng xa khúc nhạc hòa cùng nhau chiều dịu dàng để mình gần lại mãi nói lời thì thầm những điều thầm thà để giữ show chia sẻ clip này lên à, rộng rãi nha